à môn thanh như hay là hay lắm mọi người lại đây từ từ đây để em giới thiệu cho tới công chuyện của em Hello, mình là Trường đến từ Bell Studio Hôm nay mình đi lắp một bộ 22 và Micro VM300 của JBL cho một khách hàng Các bạn cùng à, đi theo xem quá trình mà mình lắp đặt như thế nào ha Và đây là bên mình đã bày ra trong gói combo chị khách đã mua và kỹ thuật chuẩn bị tiến hành lắp nồi này chuẩn bị cho khách test giọng và hiệu chỉnh thôi À môn thanh như hai à? Hay lắm mọi người Đây đây, từ từ đây để em giới thiệu cho tới công chuyện của em, tới công chuyện như con bán. Anh mở video gì hả? Ok, mình mới vừa lắp đặt cho khách hàng một bộ 22 Foxrite và Micro JBL VM300 Bây giờ mình sẽ test một đoạn âm thanh Sau đó mình sẽ bàn giao lại cho khách hàng cái bộ âm thanh livestream này ha Ok, mời các bạn cùng nghe nè anh không cần biết quá khứ em ngày xưa Anh chỉ cần nắm tay em trong từng ngày mưa Tim em lạnh giá hoa đã đã yêu chưa Có khi hạnh phúc là cảm giác mình thật dư thừa. trong muôn vạn kiếp sống cô chấp chắc mình anh thôi Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi nếu các bạn muốn sở hữu hãy liên hệ đến số điện thoại 0926 46 45 49 hoặc là liên hệ đến trang web Bell Studio để được tư vấn kỹ hơn về cái bộ âm thanh livestream này ha. Xin chào và hẹn gặp lại.